là những người tính cách trái ngược nhau thì khác biệt nhau về về tính cách rồi khác biệt nhau về tính cách thì lấy ví dụ nha thằng đi này là thằng tôn ngộ không tính rất nóng nó rất là mạnh mẽ quyết đoán thì cái thằng ngược chiều với nó là thằng tính cách s đối diện với nó là tính cách s này hai tính cách này khác biệt nhau luôn một trời một vực đi thì đi thì mạnh mẽ còn F thì sao mềm mỏng như mì đi thì là hành động quyết liệt còn F thì sao ạ à? từ tốn chậm chạp đi thì là người xung phong hành động chỉ số hành động rất cao còn hàng S này thì là sao ạ à? nhút nhát đi theo sau lưng người khác không dám hành động đi thì sao ạ à? lãnh đạo còn S này thì muốn phục vụ đi này thì thẳng tính thằng S này thì là sao tế nhị thì điểm mạnh của hàng đi sẽ là điểm yếu của hàng S nhưng mà điểm yếu của hàng đi thì lại là điểm mạnh của hàng S nha các anh chị do đó đừng bao giờ chơi hàng S nha hàng S nó có nhiều cái tính cách rất tốt nó từ tốn nó tinh tế nó dịu dàng nó khiêm tốn nó khiêm nhường nó phục vụ nó hài hòa còn trong khi đó hàng đi này rất dễ mất lòng người khác bởi vì nó chỉ biết hành động cho riêng mình nó thôi lãnh đạo người khác thôi nó thường nóng tính khó chịu nên rất ít người thích chơi với hàng đi nhưng mà ai cũng thích chơi với hàng ép tại vì thép nhẹ nhàng hiền lành tử tế dịu dàng nhưng mà thằng S này muốn thành công á thì nó bắt buộc phải luyện tính cách của thằng đi thằng S này phải mạnh mẽ lên phải hành động quyết liệt hơn phải gọi là tiên phong phải gọi là xung phong phải hành động phải quyết đoán đúng không chị thằng F này tính nó quá trầm quá hiền nên thành ra rất khó mà phát triển phát huy được tài năng còn thằng đi thì sao anh chị thằng đi thì lại là quá là mạnh mẽ quá là thẳng thắn thì cần phải học cái tính tế nhị dịu dàng bớt nóng tính là kiềm chế là thằng đi rồi vội vàng lắm thằng đi thì nó rất là vội vàng nó muốn cái gì cũng phải nhanh gọn lẹ nên thành ra hay bị sai lầm còn thằng S này làm việc gì cũng từ từ chậm chạp và thằng S này có một tính cách của con rùa đó là gì các anh chị kiên định lắm kiên trì lắm trung thủy lắm trung tình lắm trung thành lắm làm cái gì có thể làm công việc gì đó 5 năm 10 năm nó vẫn cứ làm hoặc là những người mà ngồi trên bàn may hoặc làm những công việc mà yêu cầu mà công việc thời gian mà ngồi cả ngày trên máy tính hoặc ngồi trên bàn may hoặc làm một cái công việc gì đó mà sao à yêu cầu một khoảng thời gian dài một ngày mất mười mấy tiếng ngồi im tại chỗ thì hàng S làm rất tốt còn hàng đi mà ngồi vô một chút xíu thôi 5 10 phút 30 phút ngồi một nơi một chỗ thì bắt đầu nó khó chịu lắm tại vì nó là hành động mà làm là phải hành động chứ ngồi im mà để mà gọi là may vá theo thùa hoặc là sao là làm máy tính nó cảm thấy khó chịu bức tức lắm nó phải hành động bằng chân tay do đó đi điểm mạnh của đi lại là điểm yếu của s nhưng điểm mạnh của s lại là điểm yếu của đi do đó hai thằng này phải học hỏi lẫn nhau để cải thiện nhau thằng nóng quá thì bớt nóng lại thằng s dịu dàng quá thì phải quyết đoán lên đó nha các anh chị hai vợ chồng đa phần thường thường á vợ chồng á ông ông tính gấp đi nóng tính sẽ lấy một cô vợ dịu dàng là như vậy vì hai người này hút nhau trái dấu thì sẽ hút nhau để làm sao bổ trợ điểm mạnh điểm yếu cho nhau chứ còn vợ chồng mà hai người tính gấp đi thì sao khoan tổng các anh chị hoặc là ép hiền quá cũng không được do đó chúng ta sẽ thấy rằng thiên nhiên này nó rất là rất là hay thường vợ chồng tính cách gì sẽ bổ trợ cho nhau tính cách đó rồi kim qua phần tính cách về ai nha ai với si là hai hằng tính cách trái ngược nhau ai làm chưa bát giới vui vẻ hoạt bát sáng tạo còn hàng si này là hàng gì à logic kế hoạch rõ ràng kỷ luật quy trình thì bây giờ chúng ta hai hàng này đối nghịch với nhau nên tính cách điểm mạnh của hàng này là điểm yếu của hàng kia và điểm yếu của hàng kia lại là điểm mạnh của hàng này ha à, các anh chị ha khi lấy ví dụ như tính cách ai nó lạc quan vui vẻ hài hước thì hằng si này là khô khan hằng ai này rất hoạt ngôn nói nhiều thì hằng si thì sao các anh chị ít nói trầm tính hằng ai này sáng tạo nhưng mà là sao à không theo quy tắc còn hằng si này sao à nó không sáng tạo nhưng mà nó logic làm cái gì cũng phải logic và hợp lý hằng ai này thì bay bổng sáng tạo và hằng ai này không có kỷ luật nó thường hay đi chế giờ thức khuya về chế còn thằng C này rất là kỷ luật rất là nguyên tắc làm việc gì cũng chỉnh chu kế hoạch thằng ai này thì sao anh chị có khả năng giao tiếp tốt gây được cộng đồng mọi người thích làm quen chơi với thằng ai nhưng mà thằng C này thì sao anh chị thường thường làm việc một mình riêng tư kín đáo thằng ai này thì thích vui việc gì cũng phải là vui rồi nó sẽ làm còn thằng C này là đúng thì nó mới làm ok không anh chị thằng ai này rất là hoạt hôn, hoạt bát nhưng mà thằng si này sao à nói chuyện khô khan lắm rất là dở giao tiếp nhưng mà thằng si này logic thằng ai này không logic thằng si này tính toán tiền bạc con số rất ok còn hàng ai này thì đừng bao giờ giao tiền cho hàng ai này quản lý nha anh chị nha quản lý con số rất dở tiền bạc rất dở hay tiêu pha rất nhiều thậm chí cho người khác mượn nợ rất nhiều hàng Si này thì sao ạ à? tỉ mỉ chi tiết thì hàng ai này lại không tỉ mỉ chi tiết thằng C này đúng theo quy trình quy định thằng I này hay phá rào đó các anh chị sẽ thấy rằng điểm mạnh của thằng ai lại là điểm yếu của thằng C còn điểm mạnh của thằng C lại là điểm yếu của thằng ai do đó chúng ta cần phải làm sao nuôi dạy con cái làm sao gia tăng thằng ai này không kỷ luật thì phải tập cho nó tính kỷ luật thằng C này suy nghĩ nhiều mà lại chậm trong hành động thì sao tập cho nó hành động lên tập cho nó giao tiếp nhiều lên tập cho nó vui vẻ hoạt phát lên thằng C này ít nói thằng đi này sao ạ à? mạnh mẽ quyết đoán quá thẳng tính quá nóng tính bộc trực quá thì chạm cái tôi mình xuống thằng ép này sao mềm mỏng quá dịu dàng quá thì phải sao phải tăng cái chỉ số hành động lên rồi bao nhiêu trong số anh chị thấy điều này là hay thì comment xuống bên dưới là hay đi à để kiên biết bây giờ các anh chị có theo không à rồi hay thì comment xuống bên dưới là hay tâm nói là hay long đặng nói hay tuyệt vời đức phong nói hay lê toản nói hay rồi ok cảm ơn anh chị nga phạm nói rất hay rồi trang đằng bạn trang đằng nói là quá hay luôn phạm nội nói hay ok các anh chị xứng đáng à sáng nay dậy sớm xứng đáng đúng không ạ à? minh hòa nói rất hay giáp phan anh giáp phan nói rất hay rồi cảm ơn các anh chị